khi nào mà có thể xử lý được những cái đường dây và những cái đối tượng cầm đầu đấy thì chúng ta mới có thể thực sự là ngăn chặn hoàn toàn cái tình trạng săn bắt buôn bán à, động vật hoang dã. 2002-2003, dịch Ebola phát hiện lần đầu năm 1976 đến nay vẫn đang hoành hành tại châu Phi. Tất cả đều có chung một mẫu số về nguồn gốc từ động vật hoang dã. Ngay giữa tâm điểm của đại dịch toàn cầu do SARS-CoV-2 khi Tổ chức Y tế Thế giới công bố nguồn gốc của đại dịch có thể từ loài rơi hoang dã, thì các chợ động vật hoang dã vẫn hoạt động nhộn nhịp tại Việt Nam. Gọi là chợ vì nó tồn tại công khai, tấp nập kẻ bán người mua, từ con vật sống đến thịt sơ chế được ngang nhiên bày bán. Có phải là nghịch lý không khi các cánh rừng của Việt Nam được các nhà bảo tồn miêu tả như những cánh rừng lặng, thiếu bóng thú, tiếng chim nhưng lại chẳng mất công tìm kiếm rùa, rắn, chim được bày bán ngang nhiên ở các khu chợ sầm uất. Chợ nông sản Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Đây được coi là địa ngục chim trời. Nhưng không chỉ có chim, nhiều loài nguy cấp như rái cá, trồn, cú, rắn cũng có mặt ở địa ngục này. Dường như không tồn tại các từ tuyệt chủng loài hay nguồn gốc bệnh dịch nơi đây. Người ta không biết hay biết mà bất chấp. Tất cả chỉ vì yêu chiều bản thân, vì thói quen tiêu dùng vị kỷ. Nghiêm trọng hơn, các thói quen này trở thành bất hợp pháp khi việc mua bán diễn ra đối với các loài hoang dã được pháp luật bảo vệ. Nhìn ở bức tranh rộng hơn, thói quen tiêu dùng này gắn tên Việt Nam lên bản đồ thế giới như một thị trường tiêu thụ bất hợp pháp nhiều loại sản phẩm động vật hoang dã nhập khẩu như ngà voi, sừng tê giác, vẩy tê tê và nhiều loài nguy cấp mang tính toàn cầu khác. Theo cơ quan điều tra môi trường EIA công bố năm 2019, trong khoảng 15 năm gần đây có ít nhất 105,72 tấn ngà voi, khoảng 15.779 cá thể. 1,69 tấn sừng tê giác, ước tính từ khoảng 610 cá thể tê giác. Da, xương từ ít nhất 228 cá thể hổ. Thịt và vẩy của 65.510 cá thể TT bị bắt giữ tại Việt Nam hoặc liên quan đến Việt Nam. Và chỉ trong gần 50 năm, thế giới mất đi hơn 90% quần thể voi, hổ hoang dã. Xác cá thể tê giác cuối cùng của Việt Nam được tìm thấy với viên đạn trong chân và sừng bị cắt đi. Quần thể voi hoang dã cũng đang bị đe dọa nghiêm trọng. Cho dù Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã quyết liệt chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng các bộ, ban ngành liên quan khẩn trương soạn thảo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nghiêm cấm mua bán, tiêu thụ động vật hoang dã trước ngày 1 tháng 4, thì vai trò tiêu dùng cá nhân vẫn mang tính quyết định cho sự thành bại của chỉ thị này. Mỗi người dân vẫn là người quyết định sự phồn thịnh của hệ sinh thái, sức khỏe của cộng đồng và sự yên bình của cuộc sống khi và chỉ khi con người sống hòa hợp với thiên nhiên. Đến lúc chúng ta cần nhìn lại và thay đổi cách chúng ta đã đối xử với thiên nhiên. Và chúng